em thèm nước dừa như một ly nước dừa luôn uống hết luôn nè quá uống được hết ly dừa được nửa ly vậy hả uống hết ly không nổi không nửa trả lời đàng hoàng dạ. yeah. Quay đăng lên cho ba mẫn coi nha uống thêm miếng nước dừa đi ngưng mẹ tắt mà không quay không. uống miếng nữa đi không nổi không mặt của ai vậy mặt của ai vậy giờ lên chiếc coi li li li li li li <laughs> tụi mày mấy tuổi tụi mày mấy tuổi 5 tuổi 6 tuổi gần 6 tuổi rồi 5 tuổi rưỡi rồi bye bye nha bye bye tâm mì nha